Hôm nay là mấy đứa Tới rồi nè Ê dạ đây nè Dạ đúng rồi chú Lâm à Lâm Dạ Có cách kìa con Dạ Nè phải Lâm này không Dạ Anh Đức Cứ sợ đi lạc không á Đâu có đi lạc đâu Nãy có chỗ nghĩa địa không biết đường ra thôi à Trước đâu vậy mày chạy đâu vậy chạy ra coi gì vậy tới vô nhà đi đâu em không muốn ở đây để chút chạy đi nó thiếu nợ con hả con cái gì nó chạy vậy em không ở đây đâu em xuống đây mà không nói em trước nói trước mày có xuống đâu em hãy về quê mình đi mày điên hả tụi dân hộ nó biết quê của mình á mày chưa về tới ngoại là nó tới ngoại tìm rồi xuống đây quả mai nó không biết đường tìm đi vô không đi đâu đi khác đi mà còn chỗ nào nữa đi ủa bay ờ, kiếm lâm mà sao kiếm hồ nào nữa dạ, hồi xưa hai đứa con đi bằng hồ chung quen tội nghiệp không trời ơi thằng lâm đi thiệt tình nó bạn tới tự nhiên bỏ gì con nè con thằng đức phải không dạ con đức nè ừ. ủa chị sao con nói con đi có niềm có mình mà tự nhiên có bạn gái đi theo nữa dạ không em gái con ờ à, vậy hả dạ <laughs> tôi là công nè công mệt quá anh Ủa mày kêu tao xuống rồi sao mày đi đám cưới hay vậy? Dạ? Đi đám cưới gì anh? Sao mặc đồ giống như chú rể vậy? Hôm nay có khách quý ghé chơi Ăn mặc phải lịch sự tiếp đón đàng hoàng Thế là có chú Công nữa Nghiêm túc đúng không mẹ? Đúng quá đẹp, con trai mẹ đẹp quá <laughs> ngu lạ ha Áo đen, quần đỏ, giày xám Mỗi người một phong cách bạn à thôi mình đi vô nhà đi con dạ. đi đi mời bạn vô nhà đi con dạ. đi vô nhà dạ. đi con cảm ơn chú con thôi mày, mày mày mốt mày xuống đây mà đừng mặc áo này ra để phượng lộn là tao đó hiểu không dạ ừ. lát con vô con thay áo khác đúng rồi dạ đi nhanh lên đi vô thôi đi vô đi con đi vô nhà đi à, đi đâu đi đâu vô nhà vô nhà uống nước luôn trời tự nhiên quá ha không có trong hộ khẩu thì không được vô nhưng mà ờ, ờ, ờ, nhớ phượng qua sẵn thăm phượng cứ mỗi lần mà mỗi năm đến hè lòng công thấy buồn còn khúc hay lắm vô bộ chuối ca vui lắm đứng ở đây vô bộ chuối làm gì ca ca ca khúc khúc này hay lắm vô duyên đứng ở đây nói chuyện đi thôi đừng có la tôi đuổi có đám nhỏ nó dòm nó coi thường tôi mà tôi nói thiệt với phượng ra. hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy thấy gì đêm qua trong giấc ngủ chợt thấy em hiền về bên anh em nói nho em buồn còng em đi còn lâu đâu ý ông nói tôi chết rồi tôi hiện hồn về đó hả phải không thôi đi về đi đi về tàu lâu quá xàm quá đi về đi đi cho tôi đứng đây chút xíu đi đi về <laughs> bởi vì hận đàn bà người yêu ta rồi cũng đuổi ta ôi chung thân tôi lưu thủi một mình chân thôi không hả đi về yeah. Dạ. Ồ, lô gì đâu không đi đi được rồi <laughs> phượng ơi cái gì còn cái này nói phượng đừng có tự ái nha sao phượng đẹp dữ lắm tóc cũng đẹp nữa mà bữa nay để ống cống lên chi cho nó trời ơi cái thằng cha già này đi đi nhảy một quýnh canh được rồi à, đã quá <laughs> tà hồ lao ôi nhà mày không có gì khác ha này ở đây vài ngày thôi nha chứ em không có ưa hắn ta đâu đó chắc tôi ưa quá ha trời ơi đấy hả trời ơi đứng sát bên vậy không nghe nó nhỏ xíu xíu quá anh đức dắt dương về xong nói em thế nào vậy hai đứa mày như chó với mèo vậy lỡ tao nói dắt dương theo mày có cho tao về không ờ ha em gì hả? ngồi ở đây ngắm con cảnh từ nãy giờ chán thế bà đi coi phim nha thôi coi phim làm gì cho tốn tiền anh tốn chứ có phải em tốn đâu nhưng mà em tiếc tiền cho anh với lại á mình ngồi đây nè trăng thanh gió mát cho vậy không khỏe hơn hả ngồi chén thế bà bây giờ nè vô trong rạp phim á cái mình ngồi mình coi phim cho nó giống như hẹn hò thôi ở đây lãng mạn hơn em cái chuyện hẹn hò của anh với em á có nên báo cho anh hai biết không tại vì anh nghĩ anh hai cũng là người một nhà mà ừ, không được đâu em nghĩ là chưa phải lúc bây giờ anh đức mà biết được á là ông làm âm âm ầm lên sau đó ông bắt em với anh cưới nhau đó nhưng mà bây giờ em với anh á còn trẻ mà mình cứ lo cho công việc trước đã vậy là không muốn cưới luôn chứ gì không cưới thì thôi gì vậy bữa giận hả ai thèm giận Ồ, không giận mà vậy đàn ông gì hở chút giận hoài à này lắm xù mày qua đó nói chuyện coi giận hả không nè ý của em không phải là như vậy đâu thì sau này khi mà mình ổn định xong rồi mình cưới cũng chưa muộn mà không cưới không cưới không cưới hết giận rồi đúng không mới làm gì vậy nè nè nè cái mặt này không phải là muốn hôn người hôn nha hai mày làm gì vậy mày có biết là tao vừa mới trúng số không cái gì trúng số hả ừ mấy người trúng số thường hay tới số lắm á biết đâu được sống hết đêm nay mai đi xa rồi mày mới tới số nha tao đạp mày xuống gặp bà bá giờ còn con quỷ này nữa tao trúng số xong không mừng hai trăm ngàn lần đó nha trúng hai trăm ngàn mà từ bữa tới giờ tốn hai chục triệu để mua vé số nhỏ này ngộ mày làm gì cũng phải đầu tư chứ tao đầu tư 20 triệu đâu có trúng gì đâu tao mới đầu tư 20 triệu trúng được 200 ngàn rồi nè đòi gì nữa à, suốt ngày cờ bạc hoài tao cờ bạc hồi nào tao mua vé số nha ít nước lại nhà nha mày bây giờ vé số thì sau này hả banh bóng cờ bạc rồi đá gà này kia mày đừng có làm bèm nha khi nào tao banh bóng rượu chè đá gà mày nói nha rồi sao hai đứa mày ra đây vậy ờ á đù đừng nói hai đứa mày yêu nhau nha à, cái gì mới, mới, mới nói gì vậy yêu yêu nhau hả anh bị điên à nè nè nè bây giờ anh có cho tôi 200 ngàn tiền anh trúng cái số á tôi còn không yêu nữa nữa nè Đấy. con ngu hả à con gái gì á y chang con trai giọng khang khang khang khang khó chịu tôi nói cho anh biết nha tại tôi bị bệnh cho nên giọng tôi khang thôi khi nào tôi có tiền tôi điều trị bệnh tôi xong lúc đó giọng của tôi ngọt ngào tôi nữ tính lúc đó có mơ rớt được tới tôi còn anh á chị chỉ có chó mới lấy anh thôi à chỉ có chó mới quen chó thôi chó chó chó chó chó chó chó hai đứa mày sủa tao nghe coi đó hai chó luôn đúng là chó với mẹ suốt ngày cắn nhau hai đứa mày mà lấy nhau á cho cắn nhau suốt ngày luôn á thôi giờ đi ăn ăn gì anh ơi ăn hoành tráng lắm hủ tiếu gõ sao ngoài vậy trời ơi để dành tiền mai tao đầu tư nữa đi nhanh lên nhanh lên tèm tèm tèm ê ê ê có có được mời không có mày ra đây tao cho mày ăn xương cá thiệt chứ đáng thôi chung tóm lại giờ lỡ rồi vô nhà đi tính tiếp sách cho không cần không cần anh hỏi em đi em tự đi được luôn ừ, thả thì mày chạy trốn sao ôi không sao đi. rồi rồi rồi rồi nhanh lên thiệt tình luôn á <laughs> có mệt lắm không lâu lắm mới về đây ạ nhà chỉnh dậy ha à. thôi ngồi uống nước đi em đem dẹp cho đấy thôi được rồi để tao cất được rồi xíu đi xíu đi làm gì giữ của vậy hả nơi đây nha vui thuê khách sạn á khủng vậy đây khách sạn đâu mà thuê khách sạn đâu mà thuê à cái gì trả tiền cho tôi đi giống đi ở khách sạn là được rồi tiền gì mày về quê ở chơi với mày tiền bạc gì giống như mọi lần vậy về quê chơi mà đi ngồi ngồi ngồi đi gì vô kìa ngồi ngồi uống nước ngồi, ngồi đi anh đức đi đường mệt không tụi con trời ơi giải quyết xong rồi dạ chị ngồi đi gì à, ngồi đi con dạ. sao rồi trời ơi hai đứa dễ thương quá ha rót nước đi con dạ. thằng này thì khách tới nhà mà <laughs> sao hai đứa đi đường có mệt không con dạ không có mệt con lên xe con ngủ không à à <laughs> trời ơi tụi con ở đây dài ngày tụi con thích liền mà cái không khí ở nhà quê mình nó có vậy chứ thoải mái lắm ờ trong lành lắm hay là mình ở nhiều ngày được không gì sống được trời ơi nhà nhiều cách dạ, lắm. dạ. anh ăn tết ở đây anh ở qua tết luôn cũng được nữa còn ở bên kia thì không biết nha được làm gì làm với tết thì cũng phải về quê chứ ờ à, thì đâu nói gì đâu thôi thôi kệ ở nhiều lâu cũng được ra nghe uống nước đi con dạ dạ cảm ơn gì mày gì hả con nói này gì đừng giận con nha trời ơi gì không có giận nói đi góp ý đi dạ cái bộ áo dài của gì á nó đẹp quá trời luôn trời ơi đồ tuyển của gì đáng nhưng mà cái đầu tóc với mắt cúp này nó kỳ kỳ kỳ hả Ôi, à. sáng con góp ý rồi mà mẹ không chịu nghe Trời ơi, cái màu son đánh gì mà nó lem lên tới đây luôn, kỳ lắm Ờ, à, kỳ hả Với lại mấy cái lọn tóc này Em biết rồi Gì? Hả? À? Vậy theo con nha Theo con làm gì? Thì theo con đi rồi biết mới mới vô cũng hợp quá ha <laughs> <laughs> ủa gì má lam hả ờ sao đẹp quá nhìn không ra luôn đó nha trời ơi bởi vậy nhờ cái bàn tay tiên này nè mà dì trẻ là hơn mười mấy tuổi luôn vậy đó trời gì nó quá không à, à tại vì à. á dì đẹp sẵn rồi ủa <laughs> đi con nhiều con dạ dạ sẵn rồi chứ ui Ê. thay đổi quá vậy sao tự nhiên giờ thấy phong cách hơi đàn ông quá vậy mới không gặp có mấy tháng à chuyện giới tính luôn hả ai nói với anh vậy ờ không nhưng mà không thấy cái phong cách này hay á chất á ổn giữ vậy luôn đi thì lâu lâu đổi kiểu tóc cho tôm bôi cho đẹp thôi chứ gì đâu à, trời ủa ủa cái gì vậy dạ tóc giả vậy ủa, ủa trời ơi hồi nãy giờ bà tưởng tóc thiệt không à trời ơi hay quá à dạ tại vì á chị biết sao không lâu lâu cũng thích ờ, đổi kiểu thời đại bây giờ mà làm kiểu nào là mình đổi tóc kiểu đó vô thôi ừ, ừ, ai ừ. đổi vô thành kiểu khác. trời dạ. ơi tháo ra nè trời Đấy dạ. ơi dạ con vâng. hai người khác xa luôn á mà ừ đúng là bực thầy quá trang ha dạ, hèn dạ. gì trong vòng mấy phút mà làm cái mặt mẹ coi như là là khác đuổi luôn á con, con thấy cũng vậy à ừ, đẹp hơn chứ con chứ <laughs> mẹ của con lúc nào cũng đẹp cảm ơn con nè hai đứa cũng mệt rồi bây giờ nè xuống nè thay đồ tắm rửa cho nó sạch sẽ nó khỏe khoắn đi ha rồi ăn cơm bữa nay gì nấu đồ ăn nhiều lắm trời ơi <laughs> dì làm tụi con ngại quá à ngại gì tắm ờ, tắm rửa thay đồ đi chở gì nữa áo anh đâu áo anh đâu quần anh đâu hả ủa áo quần trong cái giỏ hồi nãy đâu rồi anh hai ờ đâu có thấy giỏ gì đâu chết rồi trời ơi quên đã có ba cái vali mày xách một cái tao xách một cái vậy là còn một cái vali còn ở trên xe rồi ơi dạ. mà hậu đậu dưới rồi có Đậu. tiền bạc gì trong giỏ đó không không, không có tiền quần áo thôi à quần áo không à giờ sao đi ra chợ mua Ê, thôi thôi thôi đừng đừng đừng đừng đi chợ việc gì còn có đó ha giải quyết được hết con lấy đồ làm mặt còn con lấy dạ. đồ của dì mặc dạ đừng có lo đồ của dì thời còn con gái dì đâu có bỏ đâu gì để dành để làm kỷ niệm lúc đó dì đâu có không vậy đâu bóng như mà ba dòng đầy đủ dì đẹp nhất ấp đó con <coughs> mẹ mẹ mẹ mới biết nhau lần đầu á mình gọn gàng lại một tí à, tém tém lại ha <laughs> ăn ăn ăn đi mẹ ăn đi nứt ngon lắm á còn con gì vô con dương nó thay đồ xong chưa kêu nó ra ăn cơm đi con thôi chứ ẩm gì thay xong tự biết nó ăn rồi thiệt tình luôn á chú kêu đi thôi không kêu không kêu nó cái mãi kìa ra luôn rồi kìa Gớp Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn đó ta ơi Đẹp quá à Làm gì vậy? <laughs> Không quen mặc đồ ôm như vậy Sao vậy con? Đẹp mà Không mặc đồ có tính quen rồi Em con vô thay đồ nha à, Được, giữ nguyên đó Nhìn con cái gì nhớ hồi xưa quá à. Hồi xưa dáng gì trang vậy luôn đó Ba dòng đầy đủ <laughs> Đó à, Nhìn tương lai của mình à, cố gắng phấn đấu được vậy nha Nè, nói gì vậy? nhìn đồ mặc đồ nhìn cái ghê như mấy bà thím tóc nha luôn đừng đừng con đẹp đó con để đó đẹp giữ yên hiện trạng đó cho gì thôi ăn, ăn nó đẹp đi mặc đi ăn đi chị đấy nguội nãy gì đợi lâu rồi anh đức ăn đi không rồi gì ừ. anh đức ừ, cảm ơn con nè à, cho mày con mượn nè ê làm gì vậy ừ. thôi không, không có ăn tôi cho nó mà nè con làm cái trò gì vậy trời ơi đàn ông con trai gì mà như con nít vậy đó nhỏ mọn quá à. con có nhỏ mọn gì đâu muốn nhỏ đang ăn tự nhiên con gấp ra vậy chẳng qua là dương bị dị ứng hải sản ăn không được con gấp ra thôi ủa em tao tao không biết nói diễn hải sản mày biết hay vậy tại anh hai mà anh vô tâm á ừ, mày quan tâm hả không không không không ai thèm quan tâm chẳng qua là em, hay để ý em thấy mấy cô gái mà có cái tính mà khó ưa khó chịu khó chiều đồ á đống đa đống đảnh này nọ thường hay dị ứng mà dị ứng là dị ứng cái gì hải sản nè tôm mực rồi hải sản đó ồ oh. dị ứng tôm vậy nó ăn gì dạ ừ, không sao đâu mà tại vì ờ, em cũng biết ăn tôm lột cực lắm đây lột cho đó, đó. dị ứng mà ăn gì thôi mệt quá à còn có nhiều món để ăn mà con nè nè gà con ăn gà đi dạ à. này của dì nấu luôn hả dì dì nấu luôn dạ. ngon lắm á ăn tự nhiên nha dạ. ăn hết nha ăn hết dạ. cho dì nha dì nói gà ngon quá hả à. ừ, dì làm mà <laughs> mẹ làm gà là số 1 luôn á ngon ừ dì hồi nãy trên đường về nhà của dì á ừ. tụi con đi ngang qua một cái nghĩa trang ừ. mùa mão quá trời luôn ừ. xong rồi cái gặp ba cái người đó rất là kỳ lạ dạ, cầm trên tay ba cái lá sen miệng á thì đọc cái gì mà thần linh thần linh gì á tùm lum hết trơn á nè nè dứt khoát họ có nói cái gì á con cũng đừng có tin nha đừng có nghe theo nha không được nghe theo à ừ. còn không được vô cái hội đó nha trời ơi hồi nãy người ta rủ em với anh hai vô luôn nè trời ơi rồi có có chịu theo không mình ăn cơm đi gì nhắc tới con còn sợ nãy con té xỉu luôn á sen linh linh tới giờ xin dạ xin cô cho con được sự minh mẫn và dẻo dai để con sống vui sống khỏe sống trường sanh bất tử nha thần linh nha ok dạ còn con xin cho con được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu tan sức khỏe tràn trề ôi về sổ số kiến thiết 5 giờ chiều mỗi ngày xin thần linh cho con trúng độc đắc con mà trúng độc đắc thì con xin tài trợ cho hội mình thiệt là nhiều bơm tempo sen lên lên nào sen lên lên ta xin thông báo Đúng giờ này hai ngày sau Hội của chúng ta sẽ tổ chức kết nạp thành viên chính thức Thành viên đó chính là Cô Mộng Trinh Dạ con tạ ơn thằng Linh Cảm ơn Linh Con sớm có chồng đại gia Ủa sao kỳ về thầy Hồi đó hả Con vô hội bắt lâu à Có mới được chính thức Bây giờ hả Mộng Trinh nó mới vô Mới vô chút xíu cái nó được chính thức liền à Sao kỳ vậy thầy Đó là vì lòng thành của con chưa đủ con ngày nào con cũng quỳ con cũng lại con cũng cầu xin thần linh với là à, sen linh linh hoài à như vậy mà chưa đủ thì làm sao mới đủ được đây lòng thành đâu phải chỉ có số lượng mà còn phải chất lượng nữa chất lượng là sao vậy thầy lòng thành phải được thể hiện một cách cụ thể lòng thành có cái gì mình không có giữ cho riêng mình mình phải một lòng một dạ dâng hiến hết cho thần linh dạ mà dâng đi nếu như con bị bệnh con đi khám bác sĩ con cũng phải trả tiền cho bác sĩ con bây giờ nếu con cầu an cầu phước cầu tài thì con phải thỉnh bùa mà muốn thỉnh bùa thì con phải tỏ cái lòng thành của mình một cách cụ thể vậy vậy bây giờ tôi thỉnh bùa luôn nhưng mà nhưng mà thầy bữa trước mới vừa thỉnh bùa rồi mà thầy đó là bùa cầu tài còn giờ là bùa cầu an à, nó khác còn an rồi phước nữa đó ừ. còn còn còn cầu siêu nữa cái bậy bả tự nhiên cầu siêu à cầu an cầu phước thôi rồi cầu lộc cầu tài rồi Hả? dạ hiếu là... triệu vị trí là mười trăm là được chứ thầy là con được lấy lá bùa không gần gần được rồi đó còn chút xíu nữa trời luôn dạ con gửi thầy à dạ chúc mừng con <laughs> con đã trở thành thành viên đông sen ủa hội viên đông sen là sao hả thầy đông sen tức là sen đồng ừ. sen đồng ừ. triệu rưỡi là sen đồng á trời ơi con triệu rưỡi mà được sen đồng thôi hả tùy thuộc vào tâm của từng thành viên mà sẽ được phân cấp đồng bạc vàng và kim à. đồng cũng được đồng cũng được rồi dạ, dạ, dạ, ừ. yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. đồng sen nhận được nhận được đây con dạ con đã trở thành đống xe dạ dạ giờ tới con dạ con kính dân à dạ năm trăm thầy dạ. À, chúc mừng con dạ đây dạ con đội ơn thầy của con đây dạ con đội ơn thầy à. xí xí con xí Gì con nữa? chịu đâu tự nhiên con triệu rưỡi cũng đông sèn ba tờ cũng đông sèn bà ngoại con tờ cũng đông sèn cũng có lá bùa giống con con không chịu đâu bà này thuộc diện trả góp ừ. thôi miễn đủ là được rồi ừ. cũng kiến cũng trả góp được thầy tháng 500 á thần linh bây giờ uyển chuyển linh động lắm mà thầy ơi Sao? ở trong làng mình á mới xuất hiện hai người lạ đó thầy biết chưa <laughs> dù đó thần linh đã báo mộng cho ta biết từ lâu rồi ôi thầy quá ra trung sinh hết bệnh linh tinh hết bệnh rồi đừng có đi lên tinh đi lên tinh rồi xe rớt xuống rớt xuống này tinh lại vẫn đẹp pha lung linh sẹn linh linh ô sẹn linh linh thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng ai đây tính làm gì vậy trời trời ơi trời ơi đứt thịt luôn trời ơi loài xương đã luôn kìa thấy thịt luôn á ghê quá đi trời ơi cái gì mà ngu vậy thưa bà con ta là năm chum cư sĩ tu trên núi 10 năm mới xuống đây để phù hộ cho bà con dân làng mình ta đã được thần linh ban cho một phép màu đau thương dao kéo bất nháp <laughs> bây giờ Bà con hãy xem đây hey! Trời đất ơi Trời Còn lấy dấu vết gì hết trơn á Sao hay vậy trời Ủa sao liền Sao lành hay quá trời Vậy là sống hoài hả ờ. ờ, Sao hay dữ vậy ta Hay dữ vậy ta Giỏi vậy Thần linh thần linh Cái con khỉ Hả? Lừa đảo người ta thì có Không có tin Không tin hả ta sẽ biểu diễn lại một lần nữa Không tin thì ta làm lại Ta Dạ Dừng lại Dao nó không ăn ông Để tôi coi thử cây nó có ăn ông không ha Chờ chút xíu à, à, Làm gì vậy? Đà. Dạ. Làm gì vậy? Đà, dạ, cứu thầy à. không có thể nào không sao à! hay quá không có bị gì hết trơn á trời á không có sao hết trơn hay quá thầy ơi à, nè con con chắc chắn sẽ được một quý nhân phù hộ quý nhân giúp đỡ yes đi đà dạ dạ dạ quế nhân giúp đỡ thằng thằng thằng thằng ừ, ừ. thằng thằng quế nhân phù hộ ôi trời có thì không có vậy trời có thì không vậy trời ừ. hay quá vậy hay, quá vậy lên lên sen lên lên thế nào không thầy bà con người ta bái một cái xác đất luôn thầy <laughs> hay quá thiết bà nội mày mau đưa tao vô chạm xác lên lên lên con cổng lên con cổng xe lên lên Trời coi, ai vậy? Xỉu rồi, xỉu rồi Bà đã rồi, nãy Ngủ là xỉu gì? Ngủ sâu dữ vậy? Để tôi, để tôi coi không xi nhê gì luôn trời ơi cái kiểu này chắc là bị ờ, chấn thương sọ não rồi nè cho nên mới không tỉnh đó bậy tầm bạ chấn thương đâu mà chấn thương giang ra coi ừ. con người ta trúng gió nè rồi ông làm gì trời ơi thì lấy chai dầu lấy dầu làm gì hỏi đi mới nói làm gì sức chứ chi trời ơi ta nói trời ơi lai tỉnh đi con lai tỉnh đi con lai tỉnh lai tỉnh này lai tỉnh lai tỉnh nè trời ơi tỉnh rồi tỉnh rồi thấy chưa trời ơi dầu đó đó đó đó tỉnh lại rồi kìa trời ơi dạ, dạ dạ trời con con cảm ơn con cảm ơn chú ừ. dạ ở đâu mà mà mà con cái nhà em mà sao mà đi mình mà mà mà ngất xỉu giữa đường vậy có ờ ở đâu vậy dạ không có giấu gì mọi người con á là giám đốc công ty chăn nuôi gia súc gia cầm lớn nhất nhì trên thành phố ừ, à. giám đốc thú ủa gì gì mà giám đốc thú giám đốc ờ, giám đốc công ty chăn nuôi gia súc gia cầm dạ, dạ, gia súc gia dạ, cầm là con heo con gà con vịt đồ này kia đó dạ ờ chăn nuôi đó đó xong rồi ờ, con mới ờ, có cuộc khảo sát ở dưới quê mình con xuống à. coi thử những hộ nào là chăn nuôi thì con thu mua vô nhưng mà giống như là con đang đi đường mà lạ nước lạ cái á gió nó nhập vô người con cái con xỉu nào không hay luôn tội nghiệp chưa chung là cũng cũng cảm ơn chú là là, là cứu con ừ đó cho nên là thôi à, chú nhận cho con vui nha dạ. Ôi, ơi, ông đừng có nhận ông ơi đừng có nhận á bậy bạ tiền bạc gì thôi chú nhận con chú nhận cho con vui là mẹ con nói nó vui dạ thôi hai tờ nè đừng lấy ờ tôi về đi <laughs> dạ dễ thương dạ <laughs> ờ, ờ, hồi nãy đó cô có giật tóc mai cho con để con tỉnh lại à, cô, cô giật tóc mai cho con à, ờ. còn cô cô cô ẩn nhìn chung cho con ẩn ờ. nhìn chung cho con ờ. trời ơi hèn chi cái miệng con đau quá nè cô biết sao không dạ thì nói chung á là cái cái tính của con á dạ. mỗi lần con mà bị xỉu á dạ. ai mà giật tóc mai hay là ấn nhân chung của con á con con càng đau á cô xong con xỉu lâu hơn nữa bởi vậy là chỉ có người nào mà mà biết ý là đưa dầu ra cái đưa ngang mũi con tự động con con hít vậy là con tỉnh liền à rớt kẹo Trời, dạ sao dở con giỡn với cô mà mệt ghê luôn á có luôn <laughs> có chứ sao không có dạ đây nè dạ gửi cô 10 ngàn sao 10 ngàn vậy trời ơi chú mà chú chú biết sao không con nói thì cái số con đúng là số may mắn luôn á ừ. trời ơi hôm qua con vừa nằm mơ là thần linh báo mộng cho con là hôm nay gặp được quý nhân Rồi. là bây giờ con gặp được chú liền luôn trời đất ơi chú chú là quý nhân của con hả dạ, chứ sao trời ơi <laughs> nói là mọi người không có tin đâu con là nhân chứng sống nè con mới tin được dạ. ngày xưa là con có cao đáo đẹp trai vậy đâu ừ. không có vàng đeo đồ vậy đâu ờ. con ngày xưa là chỉ là một đứa bán gà dạo thôi cái con chạy chiếc xe máy xong con để cái rộng gà ngoài sau con chạy vô trong mấy cái chợ xong ai gà không gà trống gà chia gà mái gì không à, bán gà bán gà nhưng nhưng từ khi con gia nhập vào trong cái hội thần linh búp sen hồng cuộc đời con lên hương luôn trời ơi con từ một cái đứa mà hồi đó không có tiền mà ai gặp cũng chê ừ. đung một cái vợ con đẹp xuất sắc trời ơi chưa đâu mẹ của con nè bệnh nằm liệt giường mấy năm trời ừ cái xong con thấy thương quá con cõng mẹ con tới hội thần linh gia nhập hai ngày mẹ con đứng dậy nhảy luôn trời ơi bây giờ tối nào bà cũng đi khiêu vũ hết trơn á quá dữ nhặt tới thần linh là phải con phải cảm ơn cái dạ dạ con xin cảm ơn thần linh dạ cảm ơn thần linh đã hiển linh giúp đỡ cho con cảm ơn thần linh dạ cảm ơn ủa gì vậy sao tự nhiên lại con dữ vậy bị liều à, bị liều bị liều bị linh quá liệu. đúng linh dữ lắm không tin không được ờ. cảm ơn thần linh ờ. cảm ơn thần linh hai cái người đó trong tương lai chính là thành viên mới trong hội của chúng ta ôi thầy <laughs> ơi thầy thầy đoán đúng quá thần ơi thần đoán đâu mà trúng đó vậy đó thầy ơi thần thầy đoán thần đâu thầy, thầy đoán như thần à, thầy đoán như thần mở cửa có nghe không mở cửa